Alo, vâng Huyền Trang xin kính chào tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người ạ. À. Chào mừng tất cả các anh, anh chị em, cô dì chú bác chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh của em Trang ạ. À. Kênh của em Trang xây dựng thì hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị chúng ta tham khảo hàng ngày. Cho nên quý anh chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho em Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý anh chị nhé. Và trước mắt quý anh chị đây là chính là cái bảng kết quả mở thưởng của chúng ta. Sổ số, số mình Nam mở tưởng thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 ạ. Thì à, ngày hôm nay là ngày thứ sáu chúng ta gồm có ba đài đó là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh ạ. Điểm qua các đầu lô tô thì ở đài Vĩnh Long chúng ta đã có đầu là con số 29 và đuôi là 08. Tiếp theo tới đài Bình Dương thì chúng ta có đầu là con số 14 và đuôi là con số 05 ạ. Và Trà Vinh thì chúng ta có đầu là con số 83 và đuôi là con số 54 luôn ạ. Điểm qua các đầu lô tô thì ở đài Vịnh Long chúng ta từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì duy nhất đầu số 8 là bị quý anh chị nhé. Và ở đài Bình Dương thì ờ, đầu số 0 cho đến số 9 thì có số 4 và số 5 liên tiếp để bị quý anh chị ạ. Và tới đài Trà Vinh thì chúng ta có đầu số 3 là bị câm ạ. Như vậy thì sổ số kết quả đã ra rồi thì ờ, có anh chị em nào trúng được đầu đuôi lô tô trong ngày hôm nay thì Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến quý anh chị ạ. Chúc cho quý anh chị chúng ta có nhiều sức khỏe và chúng ta luôn luôn gặt hái được thành công trong cuộc sống của anh chị nhé. Và điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì quý anh chị cũng đã biết rồi. À, Lô Tô cũng đã số ra. À, bảng kết quả cũng đã mở thưởng ra rồi ạ. Đúng không ạ? Thì à, chúng ta cùng điểm qua à, phần chốt ở trên kênh tham khảo cho quý anh chị ở trên kênh Huyền Trang xem ngày hôm nay ở à, trên kênh của chúng ta có chọc hái được thành công không quý anh chị nhé. Và đây là kênh của Huyền Trang ạ. Thì quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang thì quý anh chị hãy để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý anh chị nhé. À, Huyền Trang sẽ luôn luôn cố gắng và nỗ lực phấn đấu à, đưa những, xây dựng cái kênh có kết quả tốt nhất cũng như đưa, đưa ra những cái dự đoán à, tốt nhất cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Tất cả mọi con số của Huyền Trang đưa ra thì sẽ phấn đấu tốt nhất đó là đưa kết quả tốt nhất cho quý anh chị để chúng ta tham khảo à, quý anh chị hãy nhớ rằng ấn ký kênh cũng như ấn like ủng hộ huyền trang quý anh chị nhé và ngày hôm nay thì có ba đài vĩnh long bình dương và trà vinh đúng không ạ thì em trang có chốt cho quý anh chị ở đài vĩnh long con lô 68 và 42 ạ và chúng ta cùng lần lượt đối chứng kết quả ngày hôm nay quý anh chị nhé 68 và 42 ạ 68 và 42 rất tiếc nó về 41 quý anh chị ạ 68 thì không có rồi có 64 65 và 6 13 không có 68 quý anh chị ạ 6 rất tiếc 41 thì nó lại về 42 quý anh chị ạ còn ở, ờ, Bình Dương thì bên Trang có chốt cho quý anh chị đó là 07 và 09 đúng không ạ Bình Dương 07 và 09 rất tiếc quý anh chị ạ Bình Dương chúng ta cũng à, đã không ăn được lô tô rồi và Trà Vinh thì Huyền Trang có chốt cho quý anh chị đó là 34 và 57 đúng không ạ? 34 và 57 ạ. Rất tiếc quý anh chị ơi. Huyền Trang có chốt ở đài Trà Vinh 57 thì nó về 75 quý anh chị ạ. Tiếp tục ngày hôm nay lại bị lộn xào quý anh chị ạ. Cũng khá là tiếc. 34 thì nó về 54, 75 và 57 quý anh chị ạ. Cũng khá là tiếc rồi. Huyền Trang cũng xin chia buồn với tất cả quý anh chị ạ. Ngày hôm nay có theo được Huyền Trang ở bao lô cho Đài Bình Dương mình Vĩnh Long và Trà Vinh ạ. Và đầu quan trọng đầu đuôi cho ba đài đó là 54, 89 và 83. Và 619 quý anh chị ơi. Nhìn trên bảng kết quả thì quý anh chị có thể thấy đầu đuôi ăn ở đài Trà Vinh quá rực rỡ quý anh chị ơi, tạm 54 và 83 đúng không ạ? Quá rực rỡ tưng bừng quý anh chị ạ. Chúng ta không ăn được lô tô mà chúng không ăn được lô tô nhưng mà chúng ta đã gặt trái được thành công đầu đuôi quý anh chị nhé. Thì quý anh chị yêu mến kênh của em Trang thì hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương quý anh chị nhé để động viên tinh thần và cổ vũ cho Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất. Huyền Trang đưa ra những con số và những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị đúng không ạ? Huyền Trang có chốt đầu đuôi cho quý anh chị đó là à, 54, 89, 83 và 69 thì quý anh chị có thể thấy ở đài trà vinh chúng ta đã nổ tưng bừng 83 và 54 đúng không ạ? 83 và 54 mặc dù chúng ta không ăn được đầu đuôi à xin lỗi quý anh chị không ăn được lô tô bao lô cho ba đài nhưng mà chúng ta đã ăn được đầu đuôi quý anh chị nhé khá là vui quý anh chị ạ đầu đuôi 54 và 83 thì quá nổ tưng bừng rực rỡ rồi quý anh chị ơi thì quý anh chị hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ quý anh chị nhé ngày hôm nay xin ờ, có quý anh chị nào theo ở trên kênh của em Trang có ăn được đầu đuôi 54 và 83 thì em Trang xin chúc mừng quý anh chị nhé thật sự mà nói thì đầu đuôi cũng khá là khó bắt quý anh chị ạ cũng lâu lắm rồi không không được trúng đâu quý anh chị ơi ngày hôm nay chúng ta đã nổ tưng bừng rồi lô thì chúng ta lộn xào ở đài trà vinh 57 thành 75 quý anh chị ạ còn chúng ta đã ăn được uh, à, 54 và 83 đầu đuôi quý anh chị nhé À, một lần nữa Huyền Trang xin chúc mừng tất cả quý anh chị ngày hôm nay có theo đầu đuôi thì chúng ta đã nổ tưng bừng rực rỡ quý anh chị nhé bốn số mà chúng ta đã ăn được hai số thì quá rực rỡ rồi quý anh chị ạ quý chị hãy để lại cho em Trang một nút like cổ vũ tinh thần cũng như để động viên em Trang để em soi những đường cầu hay có những con số đẹp cho quý anh chị để chúng ta chơi và tham khảo hàng ngày quý anh chị nhé. Và kết quả đã sổ ra rồi thì cũng chúng ta đã nổ tưng bừng ở đài à, đầu đuôi rồi quý anh chị ạ. Thì Huyền Trang xin khép lại và Huyền Trang sẽ đến với phần chốt số công khai cho quý anh chị vào ngày mai quý anh chị nhé. Đây ạ. À, sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì à, Huyền Trang sẽ đến phần chốt số công khai cho quý anh chị vào ngày mai. Đó là ngày thứ bảy thì chúng ta gồm có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con lô đó là 23 và 32. Ở đài Long An thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con 75 và con 619 ạ. Rồi tới đài Bình Phước thì Huyền Trang sẽ chốt cho con quý anh chị đó là con 08 ạ và con uh, ờ, 92. Và ao bao lô cho đài đồng Hậu Giang thì uh, Huyền Trang chỉ có con 29 ạ. Và con 07. Đầu đuôi cho ba đài thì gồm có như sau 23 32 67 98 và con 83 quý anh chị nhé. Trên đây là những con số cho quý chị em tham khảo vào ngày mai của chúng ta ngày 26 thực chiến lợi của chị ngày 25 tháng 6 năm 2022 thì à, ở đây thành phố Hồ Chí Minh Ngô Huyền Trang có chốt cho quý chị con lô tham khảo à, đó là con 23 và 32 Long An là 7569 Bình Phước là 0892 và Hậu Giang là 2907 ạ đầu đuôi cho 34 đài đó là 23 32 67 98 và 83 trên đây là phần dự đoán kết quả sổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 năm 2022 cho quý chị em tham khảo vào ngày mai. Thì mọi người yêu mến kênh của em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh của anh chị nhé. Và ngày hôm nay à, Huyền Trang xin à, kính chúc cho tất cả mọi người à, ngày hôm nay chúng ta đã gặt hái được thành công đầu đuôi ở trên kênh của Huyền Trang của anh chị nhé. Và cuối video thì em Trang cũng xin kính chào hẹn gặp lại quý anh chị vào ngày mai. Chúc cho mọi người chúng ta có luôn luôn có sức khỏe, có chiến thắng và có niềm vui hàng ngày quý anh chị nhé. Và em Trang xin kính chào hẹn gặp lại quý anh chị vào ngày khung giờ ngày này ngày mai ạ. Xin kính chào ạ.